đây đây là chùa và nhật bản rất là kính nể thần nhìn trước khi vào cổng cũng chào rất lịch sự để các bạn biết xin mời các bạn đi vào trong ngôi chùa này nha chùa này rất là cộ và đây là bảng tôi nghĩ là bảng xăm xăm bằng xiếc gì đó không rõ lắm nên là không hiểu nên là cũng không không thể nói cho các bạn biết được cổng toàn gỗ nào gỗ gỗ nữa nha các bạn không phải là xi măng đổ bê tông đâu gỗ nữa đấy Đấy. thiết kế gọi là trồng trồng lớp lớp oh. phân Đấy. Đây, các bạn ha. Họ xếp hàng để vào cầu trúc mong muốn những cái gì đến trong năm tới xếp hàng không có chữ chen lấn xô đẩy như Việt Nam các bạn thấy năng keo những cái chuông kìa Mm-hmm. nhìn họ làm Đấy. những đồng tiền xu rồi nắp những chiếc chuông <clears throat> đồng xu tiền người ta quảng thường là tiền trăm yên hôm nay chưa phải là đông nhưng mà cũng rất là đông rồi họ à, hàng ngày hàng ngày hàng đang dần dần đây là các cái quầy mua đồ lưu niệm nhà dạ, cầu bình an các thứ hoặc là để bói các thứ Đây, nhà vệ sinh cầu mong con cái con con gai của thiên hoàng gai của thiên hoàng ấy, chúng mèo cảnh nhìn các bạn thấy giống thật không gia đình của thiên hoàng tôi nghĩ vậy đây là phong tục trước khi mà vào cầu khấn Đấy, các bạn nhìn tay trái mình nước tay phải rửa hai tay rồi bắt đầu rửa cán cầm à, không lại để lại nước rất là sạch nên là trước khi vào cầu cấm uống nước cầu mai đây à, trên cái bảng ờ, bảng vàng kia họ có hướng dẫn cách rửa Đấy. Đây, cái túi thơm Đấy, đồ như vậy được làm thủ công thôi nhưng mà nhìn rất là đẹp các bạn đây là các cái túi thơm sẽ chất tự sashimi được ai giúp được arigatou rồi Thank you trang phục rất là gọn gàng lịch sự mục đích của ngày hôm nay các bạn đã thấy rồi đấy Họ tập trung đi chùa giống như người Việt Nam mình thôi người Việt Nam mình thì mùng 1 là đi chúc Tết họ hàng nhưng mà mùng 1 họ đi thắp hương cầu may trên chùa chiền còn không biết là họ có đến nhà để chúc Tết nhau không đây là mua quẩy sâm bốc quẩy sâm bốc quẩy sâm cùng này trong này là đây này gì nữa này nhà hàng này cái gì à? cầu thang đi lên trên cô rồi phải rồi qua một vòng đây cho các bạn xem bên này chắc cũng thế thôi bên này cũng là mua đồ và cửa xăm đây cũng vậy đấy hoặc mua đồ vào cửa xăng đấy. và khi người ta đã đọc xong rồi cũng có thể là điều tốt lành hay không tốt lành thì họ cũng gửi lại đây nơi mà lưu giữ gửi gắm lại cái điều may mắn sẽ đến và những cái xui sẽ đi đây là lối vào thắp hương chỉ có những người ờ, công ty công ty hay gì đó mới vào đây có cái bảng này nhưng mà tôi không đọc được à, không do nào gì tôi chỉ nhìn được à, hai chữ cửa vào thôi không đọc được cái gì thêm <laughs> bốn năm rồi mà tiếng Nhật không biết gì cả phải nói là không biết gì cả tường này đi đâu tôi cũng, cũng chưa đi lần nào đây hình như là nhà mới của ai đây không rõ lắm. phong cảnh xung quanh đằng sau chùa nhà mới nhà kia thì đóng cửa đi chùa chè này các bạn nên nhớ là nên lịch sự một chút đừng làm điều gì bậy bạ dại dột nha cũng như ở Việt Nam thôi tôn trọng nơi thờ kính thần thánh tâm linh Đây. cũng không biết là biểu tượng của vị thần thánh nào nhưng mà cũng bị sắt sát hỏng theo thời gian Đấy. để tham quan hết khu thành cổ này trong một thời gian ngắn thì không thể được vì nó rất là rộng các bạn